2 này thì cái chạm 2 này của chúng ta thì vẫn chưa ra phải không ạ? Từ ngày 28 đến ngày mùng 3 tháng 9 thì chúng ta vẫn chưa ăn được. Cặp lô khung 0880 thì chúng ta đã ăn được rồi anh em nhé. Cặp 0880 thì chúng ta đã ăn được ngày đầu tiên luôn phải không ạ? Đó, ngày 28 tháng 8 này. 28 đến ngày 30 thì ngày đầu tiên thì chúng ta đã chiến thắng được con 80 anh em nhé. Chiến thắng được con 80 đây. Còn về cái đường cầu đề lôi tuần của chúng ta là cái chạm 4 cứng này thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 4 thôi anh em nhé cái chạm 4 của chúng ta thì ngày 28 tháng 8 nó về con 44 này thì chúng ta đã ăn được cái chạm 4 thì theo những cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em thì chúng ta đa phần là chúng ta chỉ ăn được cái chạm thôi anh em nhé đó chúng ta chỉ ăn được cái chạm thôi về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì không thể nói phải không ạ lô khung của chúng ta thì uh, uh, chúng ta lại tiếp tục chúng ta ăn đều phải không ạ thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được lô khung và cái đề chạm 4 thì anh em tiếp tục vào lui cái chạm 2 này cho mình anh em nhé vào lui chạm 2 này đến ngày mùng 3 tháng 9 cho mình thì ở trên Zalo của chúng ta thì vẫn tiếp tục chúng ta rực rỡ anh em nhé ở trên Zalo thì ngày hôm nay của chúng ta thì uh, ăn được hôm qua thì chúng ta ăn được con bạch thủ 35 thì ngày hôm nay thì chúng ta ăn được con 38 đây 38 và xiên 2 Thế anh em nào mà muốn giao lưu với lại thần tốc vào bờ thì nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 anh em nhé. Thì ở trên Zalo thì dành nguyên một ngày để tìm ra được những cái đường cầu để cho anh em chơi thì anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé. Đó, thì tất cả anh em đều chung một số hết. Zalo 0566517326. Anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn, không thì chúng ta tham khảo ở trên kênh của mình anh em nhé. Đó thì quá là tuyệt vời rồi ăn được một con lô và ăn cả xiên hai đề thì ngày hôm nay chúng ta hơi tiếc một chút thôi để nó về kép 55 thì mình bắt cho em là 5445 này sát thần sạc luôn phải không ạ ờ, dù sao thì cũng chúc mừng anh em ở trên Zalo chúng ta chiến thắng rực rỡ phải không ạ thì trong buổi tối ngày hôm nay thì anh em để ý ở đây cho mình thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề của chúng ta chỉ có 8 số để chúng ta nuôi tuần nuôi ở cái giải đặc biệt và cái giải nhất thì em để ý đây luôn cho mình này thì mình sẽ lấy một tháng gần nhất để đi test cho anh em anh em nhé của thứ ba hàng tuần anh em nhé thứ ba hàng tuần này đường cầu này mình test thì đa phần nó ăn rất chi là sớm nếu mà chúng ta chơi cả cái giải nhất và cái à, giải đặc biệt vị trí là ở giải 3 này chúng ta lấy hai con số thứ ba và số thứ tư ở giải 3 này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có đề lui tuần giải đặc biệt và giải nhất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 Ngày đầu tiên đề về 86 thì chúng ta đã ăn được cái bộ đề 13 này và con 86 anh em nhé. 86. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thì mình sẽ test cho anh em cả giải đặc biệt và cái giải nhất này. Thứ tư này, thứ năm thứ sáu này đề về 13 thì chúng ta cũng ăn được con 13 đó phiên xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần chủ nhật này thứ hai thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 thì chúng ta có đề lui tuần của chúng ta là có bộ đề 01 bộ đề 01 Ở đây 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này Và 565 Để chúng ta lui tuần giải đặc biệt và cái giải nhất Thì mình sẽ đi test cho anh em này Ngày đầu không ăn này Ngày thứ hai Sang ngày thứ ba Giải nhất của chúng ta thì về 56 này Phải không ạ Thì chúng ta đã ăn được 5 6 và ăn ở cái dãy nhất này tiếp tục lại đợi cho mình thứ bảy này đề về 06 thì chúng ta đã ăn được con 06 nói chung là anh em mà nuôi cả cái giải nhất và cái giải đặc biệt anh em nào mà thích nuôi cái giải nhất thì anh em nuôi mà anh em nào nuôi cái giải đặc biệt thì anh em nuôi thì anh em kết hợp cả hai cái giải này bởi vì nó chỉ có 8 số thôi anh em ạ 8 số nó thứ bảy này đề về 06 thì lại ăn được cái con 06 trong bộ đề 01 chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày 16 tháng 8 này chúng ta có bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này 787 để anh em lui để mình test cho anh em này Thứ tư thì chúng ta ăn được cả giải nhất và giải đặc biệt anh em nhé 82 và 78 này Thì chúng ta ăn được cả hai giải này luôn phải không ạ khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật thứ hai này thứ ba tuần này của chúng ta thì lại tiếp tục có cái bộ đề 01 thứ ba ngày 23 tháng 8 này thì chúng ta có bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 8 số để chúng ta nuôi cả giải nhất và giải đặc biệt mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thứ tư giải nhất của chúng ta về mục 10 này thì chúng ta đã ăn được con 10 trong bộ đề 01 tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần thứ năm này thứ sáu này đề về 51 thì chúng ta đã ăn được con 51 trong bộ đề 01 này thì cái tỷ lệ của nó ăn rất chi là cao anh em nhé tỷ lệ nó ăn rất chi là cao thì anh em nào mà kết hợp có vốn kết hợp được cả giải nhất và cái giải đặc biệt thì chắc chắn anh em ạ thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này đề về 65 này thì chúng ta ăn được con 65 theo cái đường cầu mình test thì đa phần nếu mà cái giải giải nhất và giải đặc biệt của chúng ta thì tỷ lệ nó ăn ít nhất là cũng phải hai lần trên một tuần anh em nhé nó không ăn được đặc biệt thì nó ăn được cái giải nhất đó thì theo cái đường cầu này để chúng ta nuôi tuần đến thứ ba tuần sau của chúng ta thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 02 anh em nhé bộ đề 02 của chúng ta bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 để chúng ta lùi đến thứ ba tuần sau thì tí nữa ở cái bảng chốt của mình thì mình sẽ ghi rõ hơn và to hơn để cho anh em à, tham khảo anh em nhé đây là cái đường cầu đề của chúng ta để chúng ta lùi tuần thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em buổi tối anh em nhé về đường cầu lô khung 3 ngày của chúng ta thì uh, ngày hôm nay thì uh, mình mạn phép với anh em là lô khung thì mình không đi chỉ cầu cho anh em thì mình sẽ bắt cho em ấy cặp 3883 anh em nhé 3883 để chúng ta lui khung trong vòng 3 hôm cho mình thứ tư thứ năm thứ sáu thì trên đây là cái bảng chốt của mình Thì cái bộ đề 02 này của chúng ta chỉ có 8 số anh em nhé Anh em lên cả vào cái giải nhất và cái giải đặc biệt cho mình Về cặp lô khung của chúng ta thì 3883 thì sẽ đảm bảo cho anh em nhé Đảm bảo cho anh em là khung 3 ngày sẽ lỗ Nên là anh em yên tâm vào về phần uh, cặp lô khung này cho mình Về cái bộ đề này của chúng ta lui đến thứ ba tuần sau anh em nhé Bộ đề 02 anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiêm một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình chia sẻ được những cái đường cầu hay nhất chuẩn nhất để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nhé có đâu anh em nào muốn giao lưu với lại thần tốc vào bờ thì nhanh tay kết bạn với số zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình 500k theo mãi mãi anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em ngày mai chúng ta chiến thắng luôn ngày đầu tiên rực rỡ anh em nhé hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai